Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đã đến với kênh youtube của Tuân Macao Thì uh, thưa anh em <coughs> Giới thiệu với anh em Đây là một cái kho chứa đồ của Tuân Macao Đây là một kho trưng bày mẫu thôi nha anh em Còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác uh, Số lượng rất là lớn đang ở một cái kho bên cạnh Thì uh, cái kho này chúng tôi chỉ để đây trưng bày một số mẫu cơ bản uh, Của <coughs> bộ môn cờ bạc bịp để khách được biết đây, anh em nhìn này số hotline của Tuân Macau nhé anh em cần bất kỳ dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuân Macau qua hai số điện thoại 0974 07 từ quý 3 hoặc là 0974 43 từ quý 9 đấy anh em nhìn này rất là nhiều dòng sản phẩm nhé à, mỏ đổi bài này đấy. ví đổi bài các dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài đây ok trên các dòng máy đánh bài này Đấy. bộ vị đây là vị của những cái bệ thảm bệ trôn bát tàng hình này Đấy. rất là nhiều bát anh em à, có nhu cầu mua bát đĩa đĩa tàng hình này Đấy. anh em có nhu cầu mua bát đĩa cũng như các bộ bài tai nghe rồi tất cả các dòng sản phẩm liên quan đến cờ bạc bịp thì hãy nhanh tay liên hệ với Tuân Macao qua các số hotline 0834 6633 Đấy, hoặc là 084417 từ quý 9 nhé bệ trôn này rất nhiều đúng không anh em Đấy. bệ vòng này đó các dòng ví đổi bài loại cao cấp Đấy. anh em cần bất kỳ cái dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ ngay với Tuân cao nhé Xin chào anh em